người chờ mong anh bận lòng lắm nếu ai biết được anh không thể những nỗi đau ngày mình yêu nhau em đã gây nhớ những gì cớ sao giờ em quên đi lời từ đó vì mình anh lê đôi chân đi qua góc phố ngày nào chẳng lòng khi bao ký ức xưa quay về đây đã có bao giờ trong